Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Biệt thự Võ Trường Toàn phường 8. Diện tích 235,6 m2. Sổ riêng xây dựng đã hoàn công. Hướng Tây Nam. Đường xe hơi cách đường lớn 200 m. Kết cấu một hầm một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, tầng hầm có 8 phòng trọ kinh doanh. Cách chợ Đà Lạt 3 km, gần chợ, cây xăng, khu dân cư sầm uất, an ninh cao. Giá 20 tỷ đồng. Nhà khe xanh phường 10. Diện tích 114 m2. Sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Tây. Đường nhựa xe hơi cách đường khe xanh 10m. Kết cấu một trệt một lầu, 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. Cách chợ Đà Lạt 3 km. Giá 9,2 tỷ đồng. Đất hẻm Phạm Hồng Thái phường 10. Diện tích 70m2. Sổ xây dựng phân quyền. Hướng Đông Bắc. Đường xe hơi. Hiện trạng trên đất có nhà cấp 4, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, gần chợ, trạm y tế, ủy ban, khu dân cư đông, tiện ích đầy đủ giá 3,1 tỷ đồng. Nhà Đặng Thái Thân phường 3, diện tích 70m2, mua bán đi bằng, hướng Nam, đường xe hơi, kết cấu, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, nội thất đầy đủ, cách Hồ Xuân Hương 3 km, gần chợ, bến xe, xung quanh nhiều homestay, điểm du lịch, giá 2,05 tỷ đồng. Đất Tô Hiến Thành phường 3,